À, xin chào quý vị à, đây là viên à, ờ, uống hỗ trợ à, điều trị các bệnh lý liên quan đến dạ dày hàng của à, Cang Đông à, Cang Đông là à, công ty dược phẩm rất là nổi tiếng của Hàn Quốc à, tại thị trường Việt Nam thì cũng có hàng à, mấy chục cái sản phẩm khác nhau của hãng Cang Đông này được phân phối tại thị trường Việt Nam à, bởi hàng nhập khẩu ở Âu thì trong đó rất nổi tiếng liên quan đến cái an cung hay còn gọi là cái hỗ trợ phòng chống đột quỵ à, dạ dày cũng vâng, là một trong sản phẩm mà cũng được à, khá đông người tiêu dùng Việt Nam là ưa chuộng Đấy. đây quý vị nhìn thấy là hình dạ dày này dạ dày nó là cái đoạn ống phình ra của ống tiêu hóa giống hình chữ Z này Đấy. Thế thì dạ dày cái chức năng của nó là giữ trữ miền thức ăn à, thấm dịch nhờ cái sự co bóp của cái cơ trơn ấy, phân hủy thức ăn à, thông qua cái cái cái, cái enzyme tiêu hóa dịch vị Đấy. nó phù hợp với cái niêm mạc từng cái cá thể cá nhân khác nhau Thế thì ờ, có rất nhiều lý do mà dẫn đến đau dạ dày yeah. Dạ, thế nhưng mà thường thông thường thì lý do ờ, chung chung yeah, dạ, hay bị ờ, nhất đó là cái trường hợp mà bị viêm gáp yeah. Dạ, có nhiều lý do khác nhau lắm nhưng hầu hết các lý do đều dẫn đến cái hiện tượng là viêm gáp dạ dày yeah. thế thì cảm giác cái đau âm mỉ này rất là khó chịu ăn no thì cũng đau ăn đói cũng đau mà chả đói chả no thì vẫn đau yeah. ví dụ như là đau thượng vị này hoặc ở ờ, hơi ở ờ, chua này, ở ờ, nóng này, những cảm giác buồn nôn này, hoặc là bị chảy máu tiêu hóa chẳng hạn thì thông thường thì khi mà đi khám bác sĩ thì bác bác sĩ hay kết luận là rơi vào một trong những trường hợp ví dụ như là bị bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn hoặc là nhiễm vi khuẩn HP hoặc là những trường hợp mà nặng hơn chẳng hạn như là loét dạ dày tái tràng chẳng hạn hoặc là ung thư dạ dày Đấy. đôi khi có những người là bị tất cả các bệnh trên cộng lại luôn yeah thế thì thông thường những trường hợp trên chẳng hạn thì à, cần phải có bác sĩ và sử dụng à, à, thuốc do bác sĩ kê đơn thế nhưng trong trường hợp mà nếu mà những người mà cần hỗ trợ để điều trị hoặc là bị trường hợp nhẹ chưa quá nặng thì mình có thể sử dụng những cái viên uống càng đông này dạ. Dạ. đây thì viên uống càng đông này là hộp của nó là 200 viên Đấy. hàm lượng là 150 mg đây là có hai hộp nhỏ này mỗi một hộp là 100 viên kèm theo một cái à, tờ hướng dẫn sử dụng đó là dạng viên à, vỉ này thì ờ, trong cái ờ, sản phẩm này cái thành phần ờ, chính yếu nhất của nó nó gọi là chimebutin smalit yeah. Dạ. thì đây là một cái với cái hàm lượng 100 150 mg này yeah. thế thì nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị cái rối loạn yeah. Dạ. thế rồi là điều hòa cái nhu động của dạ dày và ruột thế bên cạnh đó thì nó tác dụng kích thích cái nhu động dạ dày ruột để mà điều trị những cái cái, cái hội chứng mà bị kích thích Yeah. Dạ. hoặc là những hội chứng rối loạn khác liên quan dạ dày thì cái uh, ờ, chimebotin này là được ờ, khoa học chứng minh là có cái tác dụng an toàn đối với cả trẻ em lẫn người lớn trong quá trình sử dụng cho nên là mình không phải lo lắng yeah. đây như cái sản phẩm này thì đây thì ờ, hạn sử dụng của nó là 17 tháng 7 năm 2025 nè 17 tháng 7 năm 2025 Thế thì về cái công dụng của nó thì có khá nhiều cái công dụng khác nhau nhưng mà tự chung lại hạn thì nó là Ờ, hỗ trợ cái điều trị những bệnh lý liên quan dạ dày như là trồng ngược thực quản ờ, ờ, thoát vị hoành chẳng hạn hoặc viêm dạ dày viêm tá tràng loét dạ dày loét tá tràng hoặc một số những trường hợp nhẹ như là cái rối loạn chức năng tiêu hóa như là đau bụng khó tiêu buồn nôn chẳng hạn này hoặc là những hội chứng mà ruột kích thích hoặc là đại tràng co giật chẳng hạn này, thì sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt yeah. thì cái này thì thường thì người ta khuyến nghị là dành cho người lớn thế còn trường hợp trẻ em thì uống phần 1 phần 2 của người lớn thôi thì người lớn là ngày uống 3 viên chia làm 3 lần uống trước bữa ăn nhé à, với uống với nhiều nước thế còn tăng hoặc là giảm cái liều lượng phù hợp theo cái độ tuổi của triệu chứng dạ. yeah. cái này bảo quản đây nó cũng tương tự giống như là các sản phẩm ờ, thuốc của Việt Nam mình thôi yeah. Dạ. Yeah, dạ. xin trân trọng cảm ơn